lúa tề lao hay ti mong rong thia tao xin chi cố ý thư yên chín chẳng ly chỉ nô cun chỉ còn cố thiên ly bao cho tia à có gió cù lùn 着。 của gió xia có gió chúa ya đời gió kịp luôn chỉ muốn nụ cô gió cho có chết gió của gió xia có gió chúa nhà lời gió kịp luôn chỉ muốn nụ của gió cho có chết 你都来提醒。